2018, một chiến dịch giải cứu 13 thành viên của đội bóng nhí bị mắc kẹt trong một hang động ở Thái Lan đã gây chấn động thế giới. Đến thời điểm hiện tại, đây chính là chiến dịch mang quy mô quốc tế lớn nhất từ trước đến nay. Các bạn có biết ẩn sau chiến dịch giải cứu ly kỳ này là một mối quan hệ giữa người và thế lực siêu nhiên kéo dài 300 năm. Hôm nay, Tâm linh cuộc sống sẽ mang đến cho bạn một bí ẩn thú vị về chiến dịch giải cứu với quy mô quốc tế chưa từng có. Tham gia sứ mệnh này gồm có quân đội hoàng gia, lực lượng không quân, hải quân, các đơn vị y tế của đất nước Thái Lan. Ngoài ra còn có 5 đặc nhiệm siêu Thái, những người mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trong phim, cùng các chuyên gia của Trung Quốc, Mỹ, Anh, Australia, Nhật Bản, Myanmar, Lào và hơn 20 quốc gia cùng 10.000 tình nguyện viên tham gia chiến dịch giải cứu này. Đằng sau những người này có một nhà sư bí ẩn cũng tham gia cứu hộ. Và sự xuất hiện của nhà sư cũng đưa chúng ta biết đến một câu chuyện tình sâu sắc ngoài luân hồi. Sứ mệnh bất khả thi Sứ mệnh này bắt đầu với chuyến tham quan của 12 thiếu niên trong đội bóng nhí, có tên là Lợn Hoang của địa phương, cùng huấn luyện viên 25 tuổi vào hang Tham Luông trưa ngày 23 tháng 6, 2018. Một tuần trước khi mùa mưa thường bắt đầu ở Thái Lan, hang Tham Luông được người dân địa phương gọi đầy đủ là hang Tham Luông Nang Non, có nghĩa là hang động lớn của người con gái đang ngủ. Hang Tham Luông là một khu phức hợp trải dài bên dưới ngọn núi Đôi Năng Non, bên trên biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Hang động dài 10,3 km và là một trong những hệ thống hang động khó đi lại nhất do đường hẹp và đường hầm quanh co. Hang động này rất gần nơi tập luyện của những cầu thủ nhí. Vì vậy, những cậu bé này rất vui vẻ và hào hứng khi được đến đó tham quan bằng xe đạp. Trước khi khởi hành, họ đã cùng nhau chụp một bức ảnh làm kỷ niệm và đăng lên mạng xã hội. Khi những cậu bé đến được hang động Tham Luông, mưa lớn bất ngờ chút xuống Nước lũ ồ ạt tràn vào ngập cửa hang, buộc họ phải rút càng ngày càng sâu vào trong hang để tránh bị chết đuối. Trong hang cũng không có tín hiệu nên họ không thể gọi cứu hộ. Lúc này, huấn luyện viên mới nhận ra bọn họ có thể sẽ bị mắc kẹt tại đây vĩnh viễn. Những cậu bé mắc kẹt trong hang, lớn nhất là 16 tuổi, nhỏ nhất là khoảng 11 tuổi. Vì không có đủ lương thực, nên huấn luyện viên quyết định dẫn các cậu bé đến một môn đất cao khô giáo, an toàn và cả nhóm không thể làm gì khác ngoài việc ngồi chờ cứu hộ trong vô vọng. Chiều tối hôm đó, một người mẹ của cầu thủ nhí trong nhóm không thấy con về nhà, bèn gọi hỏi thăm những vị phụ huynh khác. Sau đó, họ cùng nhau báo với nhà chức trách và cùng đi đến hang thăm luồng. Một kiểm lâm viên sau đó phát hiện xe đạp của các em dựng gần cửa hang. Rõ ràng là các em đã bị mắc kẹt ở bên trong. Sau khi gọi cảnh sát, một cuộc tìm kiếm và giải cứu quy mô lớn bắt đầu. Ngày và đêm hôm đó, chính phủ đã liên hệ với đội thợ lặn quân sự tại địa phương. Khi đến nơi, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy lối đi mà các cậu bé đi qua chỉ vài giờ trước, giờ đã tràn ngập nước và bùn. Họ cũng không biết nước bắt nguồn từ đâu mà có thể dâng lên một cách nhanh chóng như vậy. Nước dâng cao đến nóc hang. Vậy là những đứa trẻ có thể sẽ phải đi đến phần sâu nhất của hang động, nơi không có lối ra. Nhưng điều khó khăn nhất là không một ai biết chính xác các em đang ở đâu do hang động khá dài và hẹp, không ai biết rõ cấu trúc trong hang Tại thời điểm này, một người đam mê thám hiểm hang động ở Anh đã cung cấp một số thông tin về hang động và cho họ biết. Bản thân anh rất yêu thích hang động tham luồng này. Bản thân anh đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về nó trong suốt 4 năm qua. Hang động này bao gồm 3 nhánh chính. Giao điểm ba nhánh này nằm ở giữa hang. Khi trời mưa, lũ sẽ đổ xuống từ một phía và lối ra sẽ bị chặn kín. Vì vậy, những đứa trẻ phải ở đoạn đường cuối cùng. Nhờ miêu tả của anh ấy nhóm cứu hộ có lẽ đã xác định được địa hình của hang động. Đã có những đội cứu hộ đầu tiên đến, nhưng do hạn chế của thiết bị và sự cố kỹ thuật mà họ không thể tiếp tục tiến về phía trước. Chính quyền địa phương khi ấy đã công khai tuyên bố chuyển ngay biệt đội siêu xuất sắc nhất Thái Lan đến giải cứu để xoa dịu lòng dân. Họ sẽ đảm bảo an toàn cho những cậu bé và huấn luyện viên của đội bóng. Đến ngày giải cứu thứ ba, biệt đội siêu đã đến và bắt đầu công cuộc giải cứu. Nhưng hai ngày mưa tầm tã tiếp theo đã làm mực nước dâng cao hơn cả lúc ban đầu và dòng điện trở nên mạnh hơn và nơi hẹp nhất trong hang chỉ còn bằng khoảng cách một người đi qua. Những người lính biệt kích không thể tiến xa hơn với sợi dây an toàn. Mọi thứ đều chìm trong nước, họ bị sóng nước đẩy lùi vào trong hang. Những chấn động do lũ lớn làm đá từ nóc hang rơi xuống, thậm chí đã khiến họ bị thương. Không còn cách nào khác, biệt đội SEAL chỉ có thể từ bỏ công cuộc giải cứu, quay trở ra và tìm đường khác vào hang rất đông lực lượng cứu hộ đã tiến hành bao vây ngọn núi để tìm những lối đi khác. Gia đình lúc này đã rất lo lắng cho an toàn của lũ trẻ. Mặt khác, chính phủ cũng đưa nhiều thiết bị bơm công suất cao để bắt đầu rút nước trong hang. Mất đến nửa ngày, nhưng biện pháp này có vẻ không khả thi bởi hiện tại đang là mùa mưa. Nước cứ bơm ra lại tràn trở lại vào hang. Nước từ trên núi vẫn liên tục chảy xiết không ngừng. Để ngăn chặn tình trạng nước từ trên núi chảy vào, chính phủ đã mời đến một kỹ sư thủy lợi nhanh chóng đưa ông ấy đến để tìm nguồn nước trên núi và làm công việc thoát nước. Nhờ vậy, đã hạn chế được nước trên núi không còn chảy vào. Mực nước trong hang đã được giảm đi đáng kể, những người thợ lặn có thể lặn xa hơn. Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực, vị trí của những đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy. Người đã cung cấp kết cấu của hang động bí ẩn này nói với chính phủ Thái Lan. Vị trí của những đứa trẻ nên được xác định tại điểm cao nhất trong hang. Nhưng với tình hình của đội cứu hộ hiện tại, không có ai đủ sức vượt qua hang động để tìm những đứa trẻ này. Ông lập tức đưa ra gợi ý về một đội cứu hộ quốc tế chỉ bao gồm vài người có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Chính phủ đã liên lạc đến hai thành viên trong danh sách là Rick Station và John Volenton. Hai chuyên gia này nhanh chóng đến hang động tham luông. Khi họ đến, trời vẫn còn mưa như chút nước, nhưng để giải cứu đội bóng nhí, họ vẫn bất chấp trời mưa và tiến hành những hành động giải cứu đầu tiên. Hai chuyên gia chưa tìm ra được bọn trẻ, nhưng đã phát hiện ra một người lạ mặt cũng bị kẹt trong hang. Đó là công nhân máy bơm đến từ ngày hôm trước trong khi đưa anh ta ra ngoài, người công nhân này bỗng nhiên mất trí, bơi điên cuồng lên mặt nước. Người công nhân cảm thấy thiếu dưỡng khí, trong tiềm thức muốn ngoi lên trên mặt nước. Hai chuyên gia đã vô cùng lo lắng vì đến cả thợ lặn còn khó mà thoát ra khỏi. Nếu những đứa trẻ ở nơi sâu nhất trong hang thì làm thế nào đưa chúng ra khỏi một cách an toàn? Station và Valentin quyết định quay lại và xem lại kế hoạch giải cứu trong thời gian tới. Lúc này, người dân cũng mời một nhà sư lỗi lạc đến để làm lễ cầu nguyện cho sức khỏe của 12 cậu bé và huấn luyện viên người bị mất tích, hy vọng Đức Phật có thể phù hộ cho họ được giải cứu thành công. Vào ngày thứ 10 của vụ mất tích, một số phụ huynh đã suy sụp hoàn toàn. Họ nghĩ rằng dù các cậu bé còn sống sót ở trong hang, nhưng 10 ngày rồi không thấy ánh mặt trời, không có thức ăn nên cơ hội sống sót là rất mong manh. Họ bắt đầu cầu nguyện, thậm chí hét vào trong hang mong cho các con của họ có thể nghe thấy. Đến 10 giờ tối, Station và Valentin vẫn quyết định lặn vào hang động từ phía đông cùng với một người tên Ba. Họ phát hiện bãi Paitaya khoảng 400 mét bên ngoài hang động có một bãi biển trên mặt đất. Station dường như có nghe thấy tiếng kêu cứu khẽ khẽ cách đó không xa. Họ ngay lập tức lấy dây an toàn và quyết định đi tiếp. Khi họ nổi lên khỏi mặt nước một lần nữa, trong ánh đèn pin lờ mờ, những đứa trẻ cuối cùng đã được tìm thấy cách cửa hang khoảng 2 km những đứa trẻ này đang bị mắc kẹt trên những vết nứt của hang đá. Vì Station và Valentin không nói được tiếng Thái, chỉ có một cậu bé biết được một số từ tiếng Anh đơn giản để giao tiếp. Khi xác định tất cả những đứa trẻ bị mắc kẹt đều còn sống, họ đã dùng máy ảnh chụp lại tình hình của những đứa trẻ và trở về căn cứ với tin tức tốt lành. Trong niềm hạnh phúc muộn màng, những đứa trẻ đã lấy lại tinh thần, không còn cảm giác khó chịu gì ngoài việc quá đói và gầy đi không ít. Sau khi bị mắc kẹt, huấn luyện viên đã dạy những đứa trẻ học cách sinh tồn trong hang động để ngăn cơ thể chuyển hóa quá nhanh do tâm lý sợ hãi. Huấn luyện viên đã bảo chúng ngồi thiền, do đó làm giảm sự trao đổi chất cơ bản và giảm trạng thái căng thẳng tinh thần cho bọn trẻ. Station và Volenton đã trở lại căn cứ giải cứu, nhưng họ bắt đầu phải đối diện với một vấn đề nan giải khác. Mặc dù đã xác định được vị trí của những đứa trẻ bị mắc kẹt, nhưng để giải cứu chúng ra là một chuyện rất khó khăn, vì nước động lại trong hang đã lên đến 5 mét nước trộn lẫn với bùn và những mảnh vụn, thỉnh thoảng lại có đá lăn rơi từ trên cao xuống. Trong trường hợp này, thậm chí nếu bùn, rễ cây và rác không làm máy bơm nước bị kẹt thì cũng phải mất nhanh nhất một tháng mới có thể bơm hết nước ra ngoài và nó chỉ khả thi khi trời sớm dứt mưa, vì vậy phương án này không được lựa chọn. Một nhà địa chất khác đề xuất một phương án thứ hai là khoan một trục từ đỉnh của động tham luông thẳng xuống để kéo những đứa trẻ này ra khỏi động. Nhưng nhìn vào sơ đồ hang Do vị trí hang quá xa mặt đất, thêm việc thời tiết đang mưa nên nếu khoan sẽ dễ khiến hang bị đổ sập. Trong khi suy nghĩ về kế hoạch giải cứu, những người thợ lặn lần theo sợi dây an toàn do hai chuyên gia để lại để bắt đầu chuyển đồ tiếp tế cho những đứa trẻ trong hang. Đến ngày thứ 14, việc đau lòng đã xảy ra. Một đặc nhiệm Thái Lan tên là Saman Khonan đã hy sinh trong lúc đặt các bình dưỡng khí vào trong hang mà không để ý rằng chính bình oxy của mình đã cạn kiệt. Nơi anh xảy ra tai nạn cách cửa hang khoảng 1.500 mét. Cũng vì tai nạn lần này, các chuyên gia đã bắt đầu đo đạc lại hàm lượng oxy trong hang. Kết quả đo đạc cho thấy hàm lượng oxy trong hang đã xuống đến 15%. Nếu không nhanh chóng đưa những đứa trẻ ra ngoài, chúng sẽ bị thiếu oxy và không thể hô hấp được. Nếu thợ lặn chuyên nghiệp muốn lặn từ cửa hang đến chỗ bọn trẻ cũng phải mất 6 tiếng đồng hồ cho một lượt. Ngoài ra, các vật phẩm cứu trợ mang theo vào hang cũng bị giới hạn bởi trong hang có nhiều chỗ hẹp, chỉ vừa đủ một người lọt qua. Nhiệm vụ giải cứu này vẫn đang kéo dài. Đến ngày thứ 16, Station và Volentin quyết định đưa ra một đề xuất táo bạo. Một kế hoạch giải cứu không ai dám thử vì rủi ro của nó rất lớn. Đến 3 năm sau khi cuộc giải cứu thành công, chính phủ mới dám công khai kế hoạch của hai chuyên gia vào thời điểm đó. Đó chính là tiến hành gây mê những đứa trẻ. xác suất thành công của kế hoạch này chỉ là 20%. Sau khi hai chuyên gia được chính phủ ủy quyền đã lập tức mời một bác sĩ gây mê chuyên nghiệp từ Vương quốc Anh đến Thái Lan. Vị bác sĩ này đánh giá những đứa trẻ rất yếu nên không thể trực tiếp sử dụng thuốc gây mê. Ông đề nghị cứ sau nửa giờ đồng hồ sẽ cho chúng uống một viên liều thuốc an thần. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến hành kế hoạch giải cứu này vì lượng oxy trong hang cũng không còn nhiều. Kế hoạch được thực hiện rất chính xác và tỉ mỉ. Cuối cùng, sau 18 ngày mắc kẹt trong hang tham luông, 13 thành viên của đội bóng nhí đã được giải thoát an toàn. Tất cả mọi người rất vui mừng và cảm thấy hãnh diện vì họ đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ rất khó khăn. Chiến dịch giải cứu lần này có thể đi vào lịch sử, nhưng rất ít người biết phía sau nỗ lực của đội cứu hộ còn có sự xuất hiện của một nhà sư bí ẩn. Nhà sư bí ẩn tham gia cứu hộ phía sau chiến dịch này là ai? Bốn ngày sau khi những đứa trẻ bị mắc kẹt, một nhân viên của nhà hàng Chiang Mai là Nathan Nook đã đăng một dòng chia sẻ lên trang cá nhân của cô. Trong giấc mơ, một nữ thần đã nói với Natu Nak rằng bà sẽ không cho phép các cậu bé rời khỏi hang cho tới khi có nhà sư Krumba đến cầu nguyện tại hang để xua tan nghiệp chướng. Dòng chia sẻ này ngay lập tức được nhận sự phản hồi mạnh mẽ bởi nhiều người dân Chiang Mai cũng có cùng giấc mơ với cô ấy. Đồng thời lúc này, tại Myanmar, nhà sư Krumba cũng có một giấc mơ tương tự. Trên thực tế, truyền thuyết về hang động tham luông được gắn với một tình yêu sâu sắc mà những người dân ở địa phương này đều được những vị lão làng kể lại từ lúc mới sinh ra. Theo truyền thuyết, hơn 300 năm trước, có một công chúa rất xinh đẹp, đem lòng yêu một chàng trai nghèo và có thai. Điều đó đã khiến vua Tràn rất tức giận. Mặc dù hai người đã tìm cách bỏ trốn, nhưng nhà vua vẫn ra lệnh cho 13 quân lính đi theo và xử tử chàng trai để tránh tai tiếng cho hoàng tộc. Hai người chạy trốn lên ngọn đồi, lúc này vừa đói vừa lạnh, chàng trai đã để công chúa trong hang và chạy ra ngoài tìm thức ăn. Không may, khi vừa ra khỏi hang, anh gặp ngay quân lính của nhà vua và bị xử tử ngay sau đó công chúa thấy người mình yêu không còn, cũng lập tức nghĩ quẩn và đi theo anh. Nơi hai người nằm xuống, mọc lên một hang động, đó là hang tham luông hiện tại, hay còn được người dân địa phương gọi tên là hang công chúa ngủ. Là một nhà sư lỗi lạc, kuruba sau giấc mơ đã lập tức hiểu rõ nguyên nhân sự việc. 12 đứa trẻ và một huấn luyện viên chính là 13 tên lính canh vào thời đó. Và chính đại sư là chàng trai mà công chúa yêu. Họ đã luân hồi chuyển thế nhiều năm. Thứ đã nhốt 13 người của đội bóng nhí chính là linh hồn của công chúa người dân địa phương nơi đây cũng hiểu biết và tin vào luật nhân quả, bèn cầu xin đại sư đến hóa giải mối oan ức trăm năm. Lạ thay, trước khi đại sư đến một lúc, nơi đây đang trời quang mây tạnh, nhưng một giờ sau, bỗng đổ cơn mưa bất chợt như vị công chúa gặp được người mình yêu mà xúc động rơi nước mắt. Sau khi thực hiện các nghi lễ, đại sư Kuruba đã một mình đi vào hang nói chuyện với linh hồn công chúa trong suốt 2 giờ đồng hồ. Sau khi ra ngoài, đại sư cùng các đệ tử lại tiếp tục cầu nguyện và trấn an người nhà của những đứa trẻ rằng chúng sẽ được tìm thấy trong một hoặc hai ngày nữa. Khi đại sư Kruba dịu dàng rời khỏi, bầu trời liền tạnh mưa. Mực nước trong hang cũng đã giảm đáng kể, đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ giảm của nó. Đến Station và Volanton cũng phải thốt lên kinh ngạc rằng hai người họ chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng này trước đây. Trong một đoạn phim tài liệu, hai chuyên gia đã chia sẻ rằng Chúng tôi trước đây không tin vào những điều kỳ diệu thế này, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao khi nhà sư rời đi, cơn mưa lại tạnh ngay. Cuối cùng, cuộc giải cứu này cũng đã có một kết thúc thuận lợi viên mãn. Bạn có tin vào nhân quả luân hồi sau khi xem xong video này? Nàng công chúa muốn nhốt 13 người lính trong tiền kiếp ở nơi này vĩnh viễn, nhưng vì gặp được và nghe lời khuyên của chàng trai là người mình yêu trong tiền kiếp nên đã thả họ ra. Và những đứa trẻ mắc kẹt trong hang động tưởng chừng khó thoát khỏi lại trở về nhà an toàn. Có những câu chuyện tưởng chừng chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích nhưng lại diễn ra ngay trong đời sống chúng ta như một lời cảnh tỉnh về bài học nhân quả báo ứng. Hôm nay, Tâm Linh Cuộc Sống xin chia sẻ đến các bạn câu chuyện về ông chủ mỏ nhẫn tâm, độc ác và nghiệp chướng mà ông ta phải gánh ngay tại kiếp này. Chúng ta thường nghĩ cái chết là một điều tồi tệ nhất trên đời. Tất cả những kẻ ác, những phạm nhân mang trọng tội đều sẽ bị phán tử hình như một bài học răn đe mọi người rằng gieo nhân nào thì sẽ phải gặt quả đấy. Nhưng có một sự thật bất ngờ hơn, đó là đối với một số người thì để họ sống là một hình phạt còn nặng nề hơn gấp trăm nghìn lần. Một vị bác sĩ pháp y trong sự nghiệp của mình đã từng trải qua nhiều vụ án, gặp được nhiều câu chuyện rất bí ẩn và ly kỳ. Ông đã kể lại nhiều câu chuyện mình từng tận mắt chứng kiến, khiến mọi người không thể không tin rằng nhân quả báo ứng trong Phật giáo là có thật. Đây là một câu chuyện có thật tại Trung Quốc và để đảm bảo bí mật về danh tính của những người liên quan – chúng tôi xin phép được đổi tên. Chúng ta tạm gọi hắn là ông Triệu. Ông chủ Triệu vốn xuất thân từ nghề thợ mỏ. Sau khi bắt đầu mở một mỏ than nhỏ ngay tại thị trấn nơi mình đang sinh sống, ông Triệu đã dần trở thành người giàu nhất thị trấn. Nhưng giống như ý trời, một ngày đó, cơ sở này của ông Triệu đã xảy ra một tai nạn mỏ than không hề nhẹ. Điều khiến mọi người bất ngờ là sau tai nạn, trong quá trình điều tra, đội điều tra đã phát hiện những công nhân tại nơi đây không được đào tạo bài bản không có bất kỳ ai đủ trình độ sản xuất. Các máy móc thiết bị tại đây cũng đã cũ kỹ, lỗi thời và xuống cấp nghiêm trọng. Thông thường những công việc nguy hiểm như khai thác than phải được chính quyền địa phương quan tâm và kiểm tra gay gắt. Nhưng dường như phía sau lão triệu này có sự giúp đỡ của một số nhân vật có quyền lực tại địa phương. Bởi sau khi vụ việc sập hầm mỏ này xảy ra, việc điều tra đã nhiều lần bị gián đoạn và cuối cùng đi đến kết luận rằng đây chỉ là một tai nạn. Hầm mỏ bị sập vì nổ ga dẫn đến hậu quả một người mất mạng hai người khác bị trọng thương. Theo các quy tắc bất thành văn trong ngành, khi có sự cố xảy ra, thông thường người chủ mỏ sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân một khoản trợ cấp. Khoản tiền này tương đối lớn, nhưng có thể xử lý mọi chuyện trong êm đẹp. Không may cho lão Triệu, vào thời điểm đó, chính phủ đã mở cuộc điều tra lớn với sự tham gia của hệ thống giám sát an toàn quốc gia. Vụ việc này được điều tra kỹ lưỡng bởi đội điều tra và người chủ mỏ đã phải lĩnh án. Lúc này, vị bác sĩ pháp y cùng các điều tra viên khác đến để thu thập bằng chứng và lấy lời khai thì được trại tạm giam thông báo rằng ông ta đã chuyển đến bệnh viện trại giam vì bệnh tăng đường huyết nặng. Sau đó, vị bác sĩ vội vã đến bệnh viện trực thuộc Cục Tư pháp gặp Lão Triệu. Ấn tượng đầu tiên của ông ấy về lão chủ mỏ này cũng không mấy tốt đẹp. Lão chạc Ngụ Tuần, cả người to béo vạm vỡ, trong suốt quá trình lấy lời khai, lão luôn to tiếng, tỏ ra khó khăn và bất hợp tác. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng câu nói, ngay sau khi vị bác sĩ vừa quay lưng khỏi phòng bệnh – các anh đừng cố gắng làm gì. Không cần mất một tháng, tôi sẽ đường đường chính chính mà bước khỏi nhà giam này. Và sự thật như lời lão nói, do các yếu tố gây nhiễu khác nhau, vụ án điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả thủ tục thay đổi biện pháp cưỡng chế nhanh chóng được hoàn tất và lão Triệu cũng chuẩn bị được trả tự do khỏi trại tạm giam. Vào đêm cuối cùng trước khi lão được rời khỏi nhà giam, căn bệnh về đường huyết và xoài mật đã tái phát nghiêm trọng. Mặc dù tại trạm giam không hề giữ chân lão, nhưng trong suốt 4 tháng sau đó, Bệnh tật trầm trọng đã khiến lão không thể rời khỏi chiếc giường trong bệnh viện. Và tin vui là sự cố gắng của bác sĩ pháp y và đội điều tra đã được đền đáp. Khi quyết định cuối cùng của tòa án là lão Triệu phải bồi thường toàn bộ tổn thất cho gia đình các nạn nhân. Ngoài ra, lão còn phải lệnh án 6 năm tù giam. Nhưng nhận án chưa được bao lâu, lão đã phải ra khỏi tù vì cơ thể ngày càng yếu đi. Bản án của lão ta chỉ có thể được thi hành trong một bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Do tính chất công việc vị bác sĩ pháp y cũng thường xuyên lui tới bệnh viện này. Tại đây, ông đã gặp lại lão Triệu. Vì vẫn còn rất giàu có, ông ấy đã lo lót để được ở riêng một mình tại một phòng bệnh sạch sẽ và ngăn nắp, dù cửa sổ vẫn được hàn chặt bằng nhiều thanh sắt. Lúc này, tinh thần của lão bắt đầu sa sút. Mỗi khi họ chạm mặt, vị bác sĩ cảm thấy đôi mắt lão mở to như đang suy nghĩ về điều gì đó. Một lần, lão Triệu hỏi ông rằng liệu ông có tin vào những chuyện tâm linh hay không? Ông đã thẳng thắn trả lời rằng Tôi tin vào Phật giáo. Lão Triệu im lặng như đang suy nghĩ điều gì, rồi chợt thở dài không nói. Không lâu sau đó, lão được chuyển lên bệnh viện tuyến trên vì tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Trại giam cũng đã giải quyết các thủ tục để chữa bệnh cho lão. Đến gần 8 tháng sau, từ một người cao đến 1m8, thân hình to béo mập mạp, cân nặng của lão nhanh chóng giảm xuống còn chưa đến 40kg. Vị bác sĩ và lão Triệu thường gặp nhau và trò chuyện ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng, lão Triệu lại hỏi ông những câu hỏi mơ hồ. Làm thế nào để chấm dứt cuộc sống bệnh tật đau khổ? Chấm dứt cuộc sống có phải là giải thoát không? Mặc dù từng là một sinh viên y khoa và có thâm niên vài chục năm trong nghề, nhưng vị bác sĩ chưa bao giờ thấy một cơ thể mỏng manh như vậy. Đôi mắt trũng sâu, hai má hóp lại làm gò má nhô cao, đôi môi xanh xao tái nhợt. Khi lão thở, xương sườn nhô ra rõ ràng từng cái, khiến người đối diện cảm thấy như chỉ cần chạm nhẹ cơ thể lão có thể ngay lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Hai đùi lão thậm chí còn nhỏ hơn cánh tay của đứa trẻ 6 tuổi. Hai tay không có cơ bắp, chỉ còn da bọc xương. Làn da mỏng manh đến mức nhìn vào có thể thấy những sợi gân cùng ống xương phía bên trong. Bệnh viện kết luận lão bị suy đa tạng. Thông thường, những bệnh nhân bị suy đa tạng nặng không thể sống lâu do tình trạng nhiễm khuẩn cùng sự đau đớn dày vò. Với tình trạng hiện tại, các bác sĩ đã không còn đủ sức để cứu chữa – nhưng điều kỳ lạ là lão vẫn sống ngày qua ngày. Đã nhiều lần, lão tâm sự với vị bác sĩ pháp y rằng khao khát duy nhất của lão bây giờ là được chấm dứt cuộc sống đau khổ bất lực này. Hàng ngày, lão phải sống trong đau đớn tột cùng mỗi giây. Có lần lão cố bỏ ăn hơn 10 ngày và bị suy tim nặng, tưởng chừng như đã tắt thở. Nhưng bằng một cách nào đó, lão ấy lại sống lại. Bạn đi một thời gian dài, vị bác sĩ không gặp lão Triệu vì bận công việc. Nhưng vào một ngày, lão ấy yêu cầu y tá gọi cho ông. Cuối cùng, lão đã nói ra việc làm khủng khiếp nhất của mình bằng một chất giọng thều thào yếu ớt. Hơn 10 năm trước, khi lão mới khởi nghiệp từ một mỏ than nhỏ, do thiếu kinh phí, lão đã nhận nuôi một số người chậm phát triển trí tuệ và bắt họ đi đào than. Nguồn kinh phí lúc này chỉ đủ trả cho một số nhân viên bảo vệ, nên lão vẫn nợ tiền công của họ. Sau khi tích lũy được số vốn đầu tiên, vì để che giấu sự thật và không muốn tốn tiền trả công cho những người kém phát triển trí tuệ này, nên lão đã nhẫn tâm đóng cửa mỏ than nhỏ đó trong âm thầm, để những kẻ yếu dần ngã quỵ dần trong bóng tối vì đói khát và thiếu oxy. Và bây giờ, hàng đêm, lão lại nghe tiếng họ khóc than đòi mạng. Những người ở bệnh viện cứ vào đêm khuya lại nghe tiếng lão rên rỉ van xin ai đó tha thứ cho mình được kết thúc cuộc sống này sau đó, cơ quan chức năng đã theo lời chỉ dẫn của lão đến nơi mỏ than cũ và đọc được hơn 20 bộ hài cốt. Điều kỳ lạ hơn là lão Triệu vẫn tiếp tục sống được đến nửa năm sau. Tất cả tài sản của lão lúc này đều bán hết để chi trả viện phí. Ngay cả gia đình cũng không bao giờ đến thăm lão nữa. Căn bệnh suy đa tạng mãn tính dày vào lão cả ngày lẫn đêm. Hệ thống miễn dịch bị suy giảm nghiêm trọng, khiến không một vết thương nào trên cơ thể lão có thể lành. Nhưng vết lở loét ngày càng sâu và mưng mủ Đến cuối đời, cơ thể lão triệu chỉ còn là một vũng thịt lở lét được đặt trong nhà xác chờ người nhà đến. Nhưng điều đau đớn hơn là không có một người thân nào chịu đến nhận xác lão. Người đời từng nói, nhân quả nghiệp báo như bóng với hình, phàm đã gieo nghiệp ác đều phải chịu báo ứng. Đó là quy luật vận hạnh của vạn pháp. Như lão triệu vì sự tham lam của mình đã làm nhiều việc ác, cướp đi sinh mạng của nhiều người kém may mắn hơn mình. Đến cuối đời phải chịu sự hành hạ của bệnh tật, từ giã cõi trần trong đau đớn, đói khát và cô độc, giống như những người đã bị hại dưới tay mình. Nhân quả không nhất thiết là xoay chuyển luân hồi từ kiếp trước, mà có thể báo ứng ngay trong kiếp này. Vì vậy, để thoát khỏi khổ đau, con người cần phải sống lương thiện. Nếu không thể làm việc tốt thì cũng đừng tham lam ích kỷ làm tổn thương đến ai. Trong mắt chúng ta, những người trở thành nhà sư được cho là đã thoát khỏi thế giới trần tục. Tuy nhiên, có một người phụ nữ đặc biệt một người phụ nữ xem tu hành là một nghề kiếm tiền. Từ lúc vừa bước qua cổng ngôi chùa, đã có một dạ tâm cực kỳ lớn. Đội lốt nữ tu để thực hiện kế hoạch kiếm tiền của mình. Sau đây, tâm linh cuộc sống xin phép giấu tên và tạm gọi người phụ nữ đáng sợ này là Ái Quân. Ái Quân sinh năm 1967 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Từ nhỏ gia đình cô tuy không giàu có, nhưng vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nên mọi người ở các ngôi làng xung quanh đều biết về cô gái này. Nhiều người còn nói cô ấy chắc chắn sẽ có thể kết hôn với một người đàn ông tốt trong tương lai. Nhưng Ái Quân lại không nghĩ vậy. Cô mơ về một thành phố xa hoa nơi đô thị. Vào thời điểm đó, để thoát khỏi đói nghèo, dân làng chọn làm việc xa quê, nơi các thành phố lớn đang phát triển. Họ chỉ trở về quê vào các ngày lễ và mang theo nhiều món ngon vật lạ. Có những người trong làng thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy ô tô, một số còn giật mình bởi tiếng còi xe. Vì thế, có rất nhiều người bị thu hút bởi sự giàu có và xa hoa nơi thành phố này. Sau đó, vì gia đình không đủ khả năng nuôi anh em Ái Quân ăn học, nên cha mẹ quyết định cho cô nghỉ. Đối với quyết định này của bố mẹ, Ái Quân luôn có sự bất mãn trong lòng. Cô cảm thấy cuộc sống bi thảm hiện tại của mình, tất cả là do cô sinh ra ở nông thôn. Cô lại nghĩ đến nếu như còn ở lại đây, rất có thể cô ta sẽ bị nhốt ở đây đến hết đời và sẽ phải kết hôn với một anh chàng nông dân, hàng ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ái Quân không muốn cuộc sống này, vì vậy vào năm 1993, cô đã để lại một bức thư tay cho gia đình, sau đó chạy trốn khỏi nhà. Lúc này, cô mới 26 tuổi. Khi đó, đất nước Trung Quốc đang tiến hành cải cách mở cửa và ái quân được nghe người khác kể về thành phố phía Nam thịnh vượng với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng mặt. Đột nhiên, trong đầu ái quân lóe lên một mục tiêu, đó là sẽ đi đến Hồng Kông và tạo dựng tên tuổi cho chính mình ở nơi này. Nhưng khi vừa đặt chân đến Hồng Kông, sự thật lại không như cô tưởng, vì cô ấy không được học hành đến nơi đến chốn nên không có kỹ năng đặc biệt nào. Vì vậy, Ái Quân chỉ có thể làm một số công việc chân tay và sống với đồng lương ít ỏi từ những việc này. Không chấp nhận cuộc sống quá khó khăn, cô ấy bắt đầu sử dụng thứ có sẵn là vẻ đẹp của mình để giải quyết các vấn đề kế sinh nhai hàng ngày. Không lâu sau đó, Ái Quân gặp được một tài xế xe tải đã kết hôn rất thích cô. Mục tiêu của cô là chọn đàn ông đã có gia đình vì thứ nhất, anh ta có đủ kinh tế để lo cho cuộc sống của cô. Thứ hai, Đối với người kết hôn sớm và đang mệt mỏi với hôn nhân, thì ái quân giống như một cơn mưa tưới mát cuộc sống của hắn. Dưới sự cám dỗ và quyến rũ liên tục của ái quân, con cá thực sự đã xa lưới. Anh chàng này phản bội vợ mình để đến với ái quân. Kế hoạch kiếm tiền của cô gái đầy dạ tâm này chính thức bắt đầu. Tại sao cô ta lại làm chuyện đổi bại như vậy? Lý do duy nhất là để có được giấy chứng nhận thường trú tại Hồng Kông. Ái quân đã chọn cách phá hoại gia đình người khác và kết hôn với tên tài xế đó. Nhưng sau khi kết hôn, cô ta lại bắt đầu chán nản khi thấy rằng chồng mình rất bất tài. Với thu nhập của tài xế xe tải, hiện tại không thể cho cô ta một cuộc sống mà cô ta mong muốn. Cô ta bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ các điều kiện để xác nhận thường trú. Không còn cách nào khác là phải chịu đựng trong tuyệt vọng. Mãi đến 7 năm sau, cô ta cuối cùng nhận được giấy phép cư trú. Điều đầu tiên khi cầm giấy tờ chứng nhận trên tay chính là nhanh chóng ly hôn với chồng mình. Mặc dù có được giấy phép cư trú vĩnh viễn nhưng để sống tại Hồng Kông vẫn còn là một vấn đề lớn. Nhưng không sao, Ái Quân đã không còn là một cô gái quê ngây thơ như trước. Trong lòng cô ta đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch lớn. Đầu tiên, cô ta đổi một cái tên mới. Sau đó cô ta bắt đầu đi đến những ngôi chùa để tiếp tục kế hoạch của mình. Ái Quân quan sát những người đến và đi trong chùa. Tất cả họ đều mang theo những chiếc túi lớn. Vì vậy cô ta nghĩ rằng trở thành một nhà sư có thể kiếm được nhiều tiền. Sau đó, cô ta tìm thấy địa chỉ ngôi đền đã chọn là mục tiêu và giả vờ là một cô gái đáng thương, rất khát khao được nương nhờ cửa Phật. Kỹ năng diễn xuất của cô ta thật sự khiến đại sư Chu Hệ đang sống ở đó cảm động. Vì vậy, đại sư Chu Hệ đã thu nhận cô ta và ban cho cô ta một pháp danh. Ái quân vừa mới tới chùa, không dám quá tự phụ vì chưa hiểu rõ Phật sự. Cô ta chỉ có thể giả vờ chăm chỉ để làm hài lòng vị đại sư này trước. Bằng cách này, Ái Quân sẽ có được sự phát triển tốt hơn trong tương lai. Trong những ngày tiếp đó, cô ta làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai trong chùa và hết mực thể hiện lòng tôn trọng đại sư của mình. Dần dần, cô ấy lấy được lòng tin của đại sư và đại sư cũng giao thêm nhiều việc quan trọng cho Ái Quân. Vài năm sau đó, sư phụ Chu Huệ viên tịch lúc sắp lìa trần giao phó cho cô ta mọi công việc trong ngôi chùa và nghiễm nhiên Ái Quân đã trở thành trụ trì. Các nhà sư khác trong chùa cũng không hề phản đối, nhưng họ không biết Tất cả điều này đều là một âm mưu được lên kế hoạch từ trước. Mặc dù trước đây Ái Quân có vẻ ngoan ngoãn và tốt bụng, nhưng khi được lên làm chủ trì, cô ấy không ngần ngại xé bỏ toàn bộ mặt đạo đức giả của mình. Một số nữ tu già biết quá khứ của cô ta trước đây đã bị đuổi ra khỏi chùa. Từ sau khi ngôi chùa này đổi chủ, một nơi vốn yên bình thực sự đã trở nên phức tạp và hết sức hỗn loạn. Ban ngày, Ái Quân sống như một trụ trì. Vào ban đêm, cô ta bắt đầu trang điểm đậm, mặc quần lưới tất, đội tóc giả và sống trong một biệt thự tự mình xây trước đó, đi trên một chiếc xe hơi sang trọng. Dựa vào quyền lực trong tay của mình, cô ta liên tục nuốt tiền nhang đèn của chúng sanh đến cúng dường. Khi nào không có tiền sửa chùa, cô ta sẽ đưa người thân vào, giả làm ra bộ dạng đáng thương trước các phương tiện truyền thông để thu hút sự chú ý. Và hầu hết những tín đồ một lòng hướng Phật không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nơi thiền môn cửa Phật đổ nát, sẽ ra sức ra tiền cúng dường hỗ trợ. Cầm số tiền đó trong tay, thì 9 phần cô ta đã giữ lại cho mình. Ngoài ra, Ai Quân làm quen với một ngôi sao nữ Hồng Kông thường đến thắp hương, đó là Diên Diên. Khi bắt đầu làm quen, Diên Diên đã thực sự bị lừa dối bởi ả đội lốt nữ tu này. Cô nghĩ là sư trụ trì là một người nghiêm túc, cống hiến cho Phật giáo và vô cùng trách nhiệm. Dần dần hai người trở thành bạn bè. Diên Diên thường xuyên quyên góp tiền bạc và vật chất cho chùa, trong khi Ái Quân vẫn đóng vai tốt bụng. Cô ta thường giả vờ cảm động mỗi khi người bạn tốt của mình tiêu tiền cho chùa – thậm chí rút một lần đến 100.000 nhân dân tệ dùng để tu sửa ngôi chùa. Diên Diên không làm một mình mà thậm chí còn gọi bạn bè của mình đóng góp cho ngôi chùa. Nhưng dần dần, Diên Diên đã nhìn ra sơ hở. Trong đoạn phỏng vấn cô cho biết, tôi rõ ràng đã quyên góp rất nhiều tiền, nhưng mỗi lần gặp cô ta đều than vãn. Cô ta thực sự xem tôi là kẻ ngốc sao? Vì thế, Diên Diên bắt đầu điều tra riêng. Và sự thật, cô ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng ngàn năm có một – Ái quân bước ra từ chiếc siêu xe với gương mặt trang điểm đậm, bộ tóc giả trên đầu, đang chuẩn bị bước vào quán bar lớn nhất nhì đất Hồng Kông. Thậm chí, cô ta còn đáp ứng tất cả các nhu cầu của nam giới. Khi điều tra sâu hơn, hàng loạt sự thật đã được hé mở. Bức màn che của ả ái quân đã được hạ. Hóa ra, ái quân hiếm khi sống trong chùa. Mỗi đêm sẽ có xe sang đưa cô ta về biệt thự. Ngoài việc tìm kiếm nhiều người đàn ông bên ngoài, cô ta vẫn còn một người chồng chính thức và hai nhà sư thường xuyên nuôi tới khi nhìn thấy cảnh này, Diên Diên thực sự vô cùng kinh tởm trước người mà mình đã từng gọi là bạn, một ái quân với tấm lòng lương thiện, đạo đức. Bất kể xét nhìn ở góc độ nào, hành vi này là không thể dung thứ. Một kế hoạch lớn của một người phụ nữ trải qua nhiều năm như vậy đã thực hiện được. Ước mơ của một cô gái nghèo với cuộc sống xa hoa giàu sang tại Hồng Kông. Cuối cùng, Diên Diên đã giao bằng chứng cho cảnh sát và dùng sức ảnh hưởng của pháp luật để tổ chức một cuộc họp báo công khai mọi sự thật về ái quân. Nếu mọi chuyện được xác minh là thật, Ái quân sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Ma quỷ đội lốt thầy tu, sư tăng vô đạo, thế sự vạn biến, thật giả khó lường. Cái giả, cái tà, cái ác sẽ mượn danh cái chân, cái chính, cái thiện để lừa dối con người, mê hoặc dẫn dụ con người. Khi chứng kiến những người giống như Ái Quân, có thể thấy dự ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây hơn 2.500 năm trước thật sự đang ứng nghiệm khắp mọi nơi. Sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ mạt Pháp thì Phật Pháp mà ngày truyền sẽ bị phá hư, diệt vong. Mọi việc làm sai trái đều sẽ phải trả giá, bởi giấy không gói được lửa, rồi sự thật cũng sẽ được phơi bày. Các bạn nghĩ gì về sự việc này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận của video. Chúng tôi đã không ngừng kể cho các bạn nghe về nghiệp chướng, quả báo có thật đã xảy ra trong cùng một kiếp người. Nhân quả không hề chờ đến kiếp sau, hy vọng chúng ta có thể bình tâm mà sống tốt hơn một câu chuyện có thật của vị bác sĩ tên Thiên Sinh về mối thù giữa những người trong cùng một dòng họ, oan oan tương báo. Chỉ sợ rằng nghiệp báo cứ nối đuôi nhau khi một trong số chúng ta không biết mỉm cười cho qua, chịu thiệt về mình mà dừng lại. Hy vọng quý khán thính giả có thể đứng ở vị trí người thứ ba để cho anh ta biết rằng việc làm của anh ta là đúng hay sai. Cách đây rất nhiều năm, bác sĩ Thiên Sinh cùng gia đình sống tại một ngôi làng hẻo lánh tại một vùng núi rất xa thành phố hiện tại. Nói sơ về ngôi làng này thì đây vốn là nơi từ thời tổ tiên của anh và vài gia đình khác đã đến đây khai hoang, trồng trọt, sau đó cùng nhau dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Vì vậy nên những người trong làng này đa số đều có mối quan hệ ruột thịt với anh. Tuy nhiên, do cuộc sống ngày càng phát triển, dân số ở đây ngày càng đông, mà lúc tổ tiên khai khẩn vùng đất hoang cũng không phân chia rõ ràng trên giấy tờ. Có dạo đó, giữa gia đình anh và gia đình người thím họ xảy ra tranh chấp đất đai rất lớn. Sau đó gia đình người thím nọ rời đi và hai gia đình đã không nhìn mặt nhau. Và thiên sinh đã nhớ như in rằng năm đó vào ngày mùng năm sau Tết Nguyên Tiêu, đứa em gái 5 tuổi của anh bụng dưng sốt cao và co giật liên tục. Lúc này cả gia đình họ rất hoảng hốt. Cha mẹ đã dặn dò người chị gái 13 tuổi của anh trông chừng nhà, sau đó lập tức cùng anh đưa em gái đến trạm y tế xã. Thời điểm này là vào mùa đông, tuyết rơi rất nhiều, lấp cả lối đi. Cha anh cõng em gái, mẹ thì mang ô tre. Một tay nắm lấy tay anh lúc này, đang xách chiếc giỏ mà chị gái đưa, rồi cùng nhau lên đường. Lúc này, Thiên Sinh chỉ 18 tuổi, anh không nhớ cả nhà mình đã đi bao xa. Chỉ biết cha mẹ anh vừa đi vừa chạy băng qua nhiều con đường gập ghềnh, trơn trượt vì bão tuyết. Đến khoảng 2 tiếng sau thì đến trạm y tế xã. Trạm y tế lúc này chỉ có ba bác sĩ, bên trong không còn ai vì đúng vào dịp Tết nên mọi người thay phiên nhau trực. Những người còn lại sẽ về nhà đón Tết. Và thật là một sự trùng hợp chớ treo rằng cả ba người y tá và bác sĩ ấy đều là con và cháu của người thím họ từ lâu không gặp mặt. Lúc này, cha và mẹ của thiên sinh chỉ mong họ giúp đỡ để khám bệnh cho em gái anh. Vì họ nghĩ rằng những tranh chấp xảy ra đều là của đời trước, không liên quan đến thế hệ tương lai. Sau khi y tá, người mà thiên sinh không biết gọi là gì hay chị đến gần – chỉ thấy cô ấy liếc nhìn một cái và nói rằng đứa trẻ này bị động kinh, cần chuyển nó đến một bệnh viện khác, ở đây không chữa được. Chỉ một cái liếc mắt và một câu nói không hơn không kém. Họ không thèm đến xem người bệnh, cũng chẳng cần đo nhiệt độ xem sốt cao bao nhiêu. Mẹ anh vì sót con nên đã quỳ xuống cầu xin tên bác sĩ. Dù sao hắn cũng có thâm niên trong nghề. Bác sĩ chỉ quay qua trợn mắt, hất tay một cái mà không thèm lên tiếng. Không còn cách nào khác, gia đình Thiên Sinh đành phải cõng em gái anh đi bộ trong gió tuyết gần 10 tiếng đến một xã lân cận tìm bác sĩ. Rất may mắn rằng em gái anh đã được cứu chữa kịp thời. Và kể từ đó, Thiên Sinh luôn ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ. Vì nhà anh rất nghèo, anh phải làm đủ nghề như nhặt rác, chăn bò, giúp việc để hoàn thành ước mơ này. Và không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, anh đã thực sự trở thành vị bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất bệnh viện tỉnh ở nơi mà anh sống. Bẵng đi một thời gian, anh không còn nghĩ đến sự việc đã xảy ra năm đó. Nhưng thực sự đời khó lường, người gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Trong những ngày đầu Tết Nguyên Tiêu năm 2023, tình cờ khi Thiên Sinh đang trong ca trực, lúc này mọi người đã về quê quây quần cùng gia đình nên bệnh viện khá vắng người. Ngày hôm đó chỉ nghe y tá gọi rằng Bác sĩ Sinh, bác sĩ Sinh, mau đến phòng cấp cứu. Anh vội vã chạy đến và nhìn thấy một người nằm trên giường, máu chảy đầm đìa đứng xung quanh là bảy tám người khác mà anh không biết mặt. Bỗng, có một cánh tay nắm lấy áo anh, giọng gấp gáp. Nhanh lên, nhanh lên, mau cứu lấy anh trai con. Thì ra đó là người thím năm nào của anh, cùng người anh trai là bác sĩ tại trạm y tế xã của họ. Sau khi hỏi thăm tình hình thì anh được biết rằng người này bị tai nạn giao thông, và chạm mạnh khiến chân gần như bị đứt lìa. Trong một khoảnh khắc, trước mắt thiên sinh thoáng qua hình ảnh mùa xuân đầy tuyết năm đó chỉ có đứa em gái 5 tuổi của anh sốt mê man. Chỉ có mẹ anh gương mặt khắc khổ, quỳ xuống van xin người anh họ. Chỉ có cha anh với đôi chân trần dướm máu, cõng con băng qua từng con đường giá lạnh. Và chỉ có anh nước mắt lưng tròng khi thấy thế giới của người lớn thật đáng sợ biết bao. Gương mặt lạnh lùng của y tá, cái hất tay trọn mắt vô cảm mặc bệnh nhân sống chết của tên bác sĩ là thứ cả đời thiên sinh không bao giờ quên được. Lúc này, các bạn nghĩ thiên sinh sẽ làm những gì? liệu anh sẽ dùng lòng tốt của mình để trả lại mối thù thuở nhỏ. Sau khi nghe người thím nói sơ về tình hình, thiên sinh dừng lại khoảng 6-7 giây. Sau đó bình tĩnh nói, người này bị thương không nặng, rất tiếc không có bác sĩ chuyên môn trực hôm nay, mời mọi người chuyển sang bệnh viện khác. Sau đó anh bình thản quay lưng trở về phòng của mình, mặc cho những người bên trong nháo nhào chở bệnh nhân đến nơi khác. Từ cửa sổ phòng trực, thiên sinh vén màn nhìn xuống sảnh bệnh viện. Chỉ thấy người thím vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Ánh mắt ẩn chứa sự tức tối, hả hê, xen lẫn sợ hãi và xấu hổ. Quay lại ước mơ lúc nhỏ của anh chàng bác sĩ này, nó liệu là một tấm lòng muốn cứu chữa những người gặp nguy nan giống mình, sự đồng cảm với họ hay chỉ là cố gắng để trả thù. Thật ra, câu chuyện đã kết thúc tại đây chưa hay mối thù trong họ hàng gia đình này của thiên sinh vẫn còn tiếp diễn đến tận sau này, chúng ta đều không biết trước được. Có người sẽ thấy hả hê khi tên bác sĩ lạnh lùng cuối cùng phải chịu báo ứng. Người mà hắn từ chối cứu chữa chỉ vì mối thù từ đời trước lại là em gái của người sẽ cứu hắn sau này. Người ta nói, ân đền oán trả, việc làm của thiên sinh chỉ là trả lại những nghiệp quả mà gia đình người thím đã gây ra. Theo nhân quả luân hồi, nhân là hạt, quả là trái. Gieo hạt nào sẽ cho ra trái nấy. Đó là quy luật bất biến trong tự nhiên. Tên bác sĩ đã gieo nghiệp ác thì hành động của thiên sinh cũng là hậu quả mà hắn đáng phải nhận được. Cũng có người nói rằng lương y như từ mẫu, cứu người như cứu hả. Vị bác sĩ thiên sinh này trong lúc nguy cấp vẫn nhớ về mối thù xưa thì chẳng khác tên bác sĩ kia là mấy. Người có đức hạnh, chính trực mới có thể phân biệt thị phi, loại bỏ hiểm độc, mới có thể trở thành người tốt. Khổng tử nói, quân tử hoài đức, nghĩa là người quân tử sẽ luôn nghĩ đến đạo đức, hành động gì cũng đặt đạo đức lên hàng đầu. Chỉ có những kẻ tiểu nhân mới chấp nhất chuyện xưa cũ, lê oán báo án. Cuối cùng, những ân oán này còn tồn tại và kéo dài đến thế hệ sau này. Ở đây chúng tôi không cổ suý việc làm của bác sĩ này là đúng, chỉ chứng minh rằng cuộc đời thực sự có nhân quả. Chỉ là sớm thì chúng ta thấy được nó trong kiếp này, nặng hơn thì chính là kiếp sau. Luân hồi nhiều lần vẫn không thể có được một cuộc sống tốt đẹp. Lấy ân báo án thực sự sẽ khiến chúng ta chịu chút thiệt thòi. Nhưng đời người chỉ mong có thể an yên trong lòng mà sống. Còn bạn, bạn nghĩ hành động của vị bác sĩ thiên sinh này là đúng hay sai? Hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé!